Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em về cái máy phân âm tài xỉu Thái Lan đấy thì với cái máy phân âm tài xỉu Thái Lan này đấy, nó được nhập khẩu từ Thái Lan anh em nhé cho nên là nó có tên gọi là máy phân âm tài xỉu Thái Lan thì với cái máy phân âm này đấy là nó có hai loại cái loại thứ nhất là báo dung mặt loại thứ hai là báo dung tài xỉu thì cách đây tầm 7 tháng là người ta nghiên cứu và người ta đưa ra cái máy phân âm báo dung mặt đấy nó sẽ báo cho em biết được là 162534 thì với cái máy báo dung mặt đấy thì cái độ hiệu quả không được cao đấy cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu của anh em đấy, tại sao nó lại hiệu quả không cao vì bản thân cái máy phân âm đấy là nghe âm thanh để phân tích cho nên là nó không thể tuyệt đối được độ chuẩn xác của nó là dao động là 80 phần trăm đấy cộng với cái việc là nó báo dung mặt đấy, nó báo cho em biết được là có mặt lục anh em đánh lục đánh tài thì anh em à, không may anh em sẽ rơi vào 15 phần trăm phản đó là 611 612 622 613 hoặc ngược lại có báo dung cho em biết được là mặt nhất anh em ấy nhất đánh xỉu thì nó cũng có 15 phần trăm phản là 661 651 551 đúng không anh em đấy cho nên là độ hiệu quả không cao thì sau một thời gian người ta áp dụng ở sân chơi đấy thì người ta nhận thấy là không cao thì người ta bắt đầu người ta nghĩ tới cái việc báo dung tài xỉu đấy thì với cái máy đấy nó vẫn dựa trên cái nguyên lý của cái máy báo dung mặt thôi nhưng mà nó sẽ phân tích phân âm và báo dung cho em biết được tài hay xỉu đấy nó cũng sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa để nó phân âm đấy nó và nó báo dung cho em biết được một dung thì là xỉu hai dung thì là tài thì với cái máy phân âm uh, uh, tài xỉu này nó được cải tiến hơn rất là nhiều nhé đấy nó chống mọi tiếng ồn anh em vào sân chơi sân chơi nào cũng ồn đấy thì cái máy này nó được loại bỏ mọi tiếng ồn nhưng ồn ở cái mức độ tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy nghe được còn ồn lớn quá nó áp mất cái âm thanh của hột đi tai mình không nghe được thì máy cũng không thể nghe được em nhé thì với cái máy phân âm uh, hột tài xỉu Thái Lan mới này anh em chỉ cần à, để trong người để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó nhất vì nó rung rất là êm Đấy, và em ngồi ở cái phạm vi tầm một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất anh em nhé Đấy, độ tôi đã kiểm chứng rất là nhiều rồi Đấy, em ờ, cứ ngồi một mét rưỡi đấy là cái phạm vi hợp lý để nó nghe cái âm thanh nó phân âm và nó báo rung cho em biết thì với cái máy phân âm hồ tài xỉu này nó được sử dụng pin đồng hồ anh em nhé 5 đến 10 ngày tùy thuộc của cái tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít anh em thay pin cho tôi đấy pin gì cũng được anh em nhé đấy thì với cái máy phân âm một tài xỉu Thái Lan này đấy thì nó rất là hiệu quả anh có thể áp dụng vào mọi sân chơi của mình đấy sân chơi gì cũng được đấy hột gì cũng được nắp đĩa gì cũng được đấy hột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 tư vấn cho anh em và tôi sẽ làm những clip sau để tư vấn cho anh em đấy thì anh em à, xem video nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo của tôi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video